Hoàng bước đến hỏi anh ta có phải là ngài Hamilton không, sau đó mở cửa xe cho anh ta, người phụ nữ tóc vàng lái xe rời đi, và một cô gái đang lái mô tô theo dõi suốt quãng đường, chuyên gia cố vấn cấp cao trong xe liên tục phàn nàn về công việc, và người phụ nữ tóc vàng an ủi anh ta vài câu, anh ta thấy người phụ nữ tóc vàng nói chuyện vui vẻ và có vẻ đẹp nào đó nên bắt đầu trêu chọc, người phụ nữ tóc vàng đồng ý, dừng xe lại và chuyển ra ngồi ghế sau, khi chuyên gia cố vấn cấp cao vừa xuống xe, người phụ nữ tóc vàng lấy ra một khẩu súng lục, nói rằng có người muốn lấy mạng anh ta, và hỏi anh ta đã làm gì tồi tệ, chuyên gia cố vấn cấp cao muốn gọi điện thoại nhưng bị người phụ nữ tóc vàng bắn qua lòng bàn tay. Chuyên gia cố vấn cấp cao đã than vãn và nói rằng anh ta chỉ đang giúp một số công ty chuyển tiền và không làm gì khác. Sau đó anh ta muốn lao vào lấy súng nhưng đã bị người phụ nữ tóc vàng bắn chết. Nhưng những cuộc nói chuyện của họ trong xe đều bị một cô gái lái mô tô gần đó nghe thấy. Người phụ nữ tóc vàng tên là Ava, một sát thủ chuyên nghiệp cô đã báo cáo với sếp là lão đỗ nhiệm vụ đã hoàn thành. Cô cũng nói rằng cô muốn về quê nhà ở Boston để giải quyết một số việc riêng. Ava là một sinh viên xuất sắc ở trường đại học với điểm số xuất sắc thể thao xuất sắc và kỹ năng tổ chức mạnh mẽ. Cô đã giành được nhiều giải thưởng khác nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp, cô đã gây ra hai cái chết do say rượu lái xe. Sau đó, vì cha cô quá bị ổi, cô đã bỏ nhà ra đi không một lời từ biệt, sau đó nhập ngũ và được huấn luyện khắc nghiệt. Cô ta cực kỳ mạnh mẽ và thực hiện nhiều hành động nguy hiểm khác nhau. Hết thời gian huấn luyện cô xuất ngủ, sau đó cô bị ông chủ lão Đỗ khai thác và trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Cho đến nay, cô ta đã giết được 41 mục tiêu, không bỏ sót một lần nào. Cô đến quán bar ở quê nhà Boston để xem buổi biểu diễn của em gái. Em gái cô ta hiện đang là một ca sĩ có tiếng. Cô trách Ava vì 8 năm trước đã bỏ đi mà không nói lời từ biệt và nói rằng cha cô đã qua đời và mẹ cô vừa phải nhập viện. Sau khi Ava đến bệnh viện thăm mẹ, mẹ cô không trách Ava quá nhiều. Gia đình có vẻ hòa thuận. Ava đã nói dối họ rằng cô đang kinh doanh trong một công ty quốc tế lớn. Sau đó, Ava nhận được chỉ thị của lão Đỗ phải ám sát một vị tướng quân ở ở Ả Rập Xê Út. Vị tướng này là một nhân vật quyền lực trong ngành vũ khí. Lão Đỗ đã sắp xếp một thân phận mới cho Ava. Trong thân phận mới, cha của Ava và Larry Sullivan là bạn tốt của nhau, còn Larry Sullivan và tướng quân là bạn tốt của nhau. Thông qua mối quan hệ này, cô có thể tiếp cận tướng quân. Sau đó, Ava bay tới thủ Doriath của Ả Rập Xê Út và tiếp cận thành công vị tướng này. Ava nói với thuộc hạ của tướng quân rằng cha và Larry Sullivan đã là bạn trong nhiều năm. Sau đó, Ava nói với tướng quân trong thang máy rằng cô ấy rất phóng đãng và cả hai đã đi vào phòng. Nhưng khi vị tướng quân đang rất vui thì bị Ava tiêm thuốc độc và chết trong vòng 15 phút. Nhưng bỗng có tiếng la, Ava chém vào cổ tướng quân. Hai tên thuộc hạ bước vào và Ava nhanh chóng hạ gục họ bởi vì họ phát hiện ra rằng bạn của vị tướng không phải là Larry Sullivan, mà là Oliver Sullivan. Ava đã giết chết hai tên thuộc hạ và sau đó nhanh chóng giết chết một số binh lính đã đột nhập. Cuối cùng, cô giả làm nạn nhân và được một người lính áp giải xuống lầu. Sau đó, cô ném hai quả bom khói, trốn chạy tới quán rượu, nhưng tại ngoài quán rượu cô đã chạm trán với một nhóm lính khác. Cô đã sử dụng những kỹ năng độc nhất của cuộc đời mình để giết những người lính này, vì nghi ngờ rằng những người lính này là những người lao động tạm thời. Sau đó cô đã đến bờ biển Normandy của Pháp để tìm lão Đỗ. Lão Đỗ cho biết bạn của tướng quân không phải Larry Sullivan mà là Oliver Sullivan và ông đã mắc lỗi đánh máy. Ông ta rất xin lỗi vì đã khiến Ava suýt chút nửa mất mạng. Ava hỏi tướng quân đã làm chuyện xấu gì. Lão Đỗ rất tức giận và nói rằng cô đã phạm phải một vấn đề cũ khác và cảnh báo cô ta đừng hỏi mục Tiêu ám sát đã làm gì xấu, nói rằng cô ta chỉ cần tuân theo mệnh lệnh. Sau đó, Ava trở lại Boston, đến bệnh viện thăm mẹ và gặp Mike, bạn trai của em gái. Mike và Ava rất xấu hổ vì Mike là bạn trai của Ava 8 năm trước. Và mẹ của Ava cũng bảo Ava và em gái cũng như Mike có thời gian hãy dùng bữa và liên lạc với nhau nhiều hơn. Ava nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Mike và em gái, trong lòng phát ghen, 8 năm trước lý do cô không một lời từ biệt mà bỏ đi là bởi vì phát hiện cha của cô ta đã vượt quá giới hạn, nhưng cha của cô ta đã cắn lại và nói rằng Ava đã ăn cắp tiền của gia đình, vì Ava suốt ngày uống rượu nên người mẹ tin tưởng vào cha mình chứ không phải Ava, vì vậy Ava bỏ nhà đi để nhập ngũ trong sự tức giận. Vào ngày này, lão Đỗ đã đến trụ sở tổ chức và tìm thủ lĩnh của tổ chức, Simon. Simon cho rằng Ava là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, bởi vì cô ta luôn hỏi mục tiêu ám sát rằng bên kia đã phạm tội gì. Khi cô ta nói rằng cô ấy đã giết chuyên gia cố vấn cấp cao, cô ấy đã nói rất nhiều điều với bên kia, thì ra con gái của thủ lĩnh chính là cô gái đi xe mô tô và nghe trộm. Vì vậy, Simon định giết Ava, vì sợ Ava biết rằng bên kia là người tốt và sẽ không ra tay, vậy sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của tổ chức và gây ra những tổn thất không thể bù đắp được. Nhưng lão Đỗ không đồng ý, bởi vì Ava là người mà ông ta khai thác huấn luyện mà ra. Ông ta nói Ava là sát thủ lợi hại nhất trong tổ chức, nói rằng ông ta sẽ cảnh cáo Ava sau này không được hỏi thăm tin tức nữa. Và cuối cùng Simon cũng đã đồng ý, nói rằng anh ta nghe theo lão Đỗ, bởi vì Simon cũng đã từng là học trò cũ của lão Đỗ, nhưng thực ra Simon chỉ là lừa lão Đỗ, anh ta vẫn quyết định trừ khử Ava. Lúc giết tướng quân lần trước, chỉ chính là anh ta cố ý đánh sai tên của Sullivan. Con gái của anh ta hỏi rằng có cần giết luôn lão Đỗ không? Simon nói lão Đỗ năm đó đã bị tra tấn 5 ngày đều không khai anh ta ra, vậy nên không thể giết ông ta. Sau đó, Simon đã phái sát thủ đi theo Ava đang chạy thể dục trên đường và tấn công Ava từ phía sau. Ava và đối phương đánh nhau, hai người ngang tài ngang sức, cuối cùng Ava hạ gục đối phương rồi quay người bỏ chạy và sát thủ đã cầm súng và đuổi theo, nhưng Ava đã lên khỏi mặt nước và đâm chết tên sát thủ. Vì vậy, Ava đã đi tìm lão Đỗ, nhưng lão Đỗ nói rằng tuyệt đối không phải tổ chức muốn giết Ava, nói rằng ông ta đã nói chuyện rõ ràng với tổ chức rồi. Sau đó, Ava và Mike cũng như em gái cùng nhau đi ăn. Ava đã nói một câu này nơi đầy áp kỷ niệm, Kết quả là cô em gái uống quá chén nên đã ghen và rời khỏi bàn. Nhưng cô em gái đột nhiên đến gõ cửa nhà ava vào khoảng 5 giờ sáng, nói rằng Mike không về nhà vào buổi tối và cho rằng Mike đã đi đánh bạc. Vì vậy, ava chạy đến sòng bạc nơi cô và Mike gặp nhau và Mike thực sự đã đánh bạc ở đó. Ở cùng bàn còn có bà chủ ở đây, cũng quen biết ava và đã giúp đỡ ava hồi đó. ava bảo Mike đi cùng nhưng bị bà chủ chặn lại và nói rằng Mike nợ tiền của cô. Kết quả là Ava đã uốn dẻo cơ bắp của mình và lật nhào người của bà chủ. Cô hỏi bà chủ Mike nợ bao nhiêu tiền, bà chủ nói là 8 tỷ. Sau khi ra ngoài, Mike hỏi Ava rằng cô ta đã học được kỹ năng tuyệt vời như vậy ở đâu và nói rằng anh ta không cần Ava giúp anh ta trả tiền. Ava muốn chạm vào anh ta nhưng bị anh ta kéo đi, nói rằng anh không còn thuộc về cô ta nữa nên anh ta đi. Ava quay về nhà muốn cùng mẹ nói về chân tướng sự thật 8 năm trước đã rời khỏi nhà. Nhưng người mẹ thật sự biết rằng 8 năm trước chồng bà đã lừa dối và đóng khung Ava vì cậu ăn cắp tiền, nhưng lúc đó bà ấy không thể rời xa chồng bà ấy, vì vậy chỉ có thể lựa chọn bỏ Ava, cái quái gì đây? Điều này quá đẫm máu chó và lão Đỗ lại đi tìm Simon, chất vấn rằng vụ ám sát tướng quân lần đó có phải là do anh ta cố ý hãm hại Ava không, và lần này có phải là anh ta đã phái sát thủ tấn công Ava không. Lão Đỗ bảo anh ta hủy bỏ lệnh truy sát và dùng súng chĩa về phía Simon, con gái Simon cũng dùng súng chĩa về phía lão Đỗ. Lão Đỗ đột nhiên đánh ngã con gái của anh ta, sau đó cùng Simon đánh nhau một trận. Lão Đô kỹ năng khá nhạy bén, ở tuổi như vậy ông ta còn đánh Simon sứt cả răng, bắn chết tên vệ sĩ. Nhưng cuối cùng lão Đỗ vì cũng đã già, cuối cùng ngã xuống đất sau khi bị Simon đâm mấy nhát. Sau đó Simon trói lão Đỗ bằng một dây xích sắt, rồi dìm lão Du xuống hồ, quay video cảnh chìm xuống hồ. Sau đó, Simon gọi cho Ava và nói rằng anh ta là thủ lĩnh của tổ chức. Anh ta nói anh ta giết lão Đỗ, nói sẽ giết Ava và gửi cho cô ta đoạn video quay cảnh lão Đỗ bị chìm trong hồ. Vì vậy, Ava đã đi tìm Mike và có một nụ hôn bạo lực. Cô ấy nói với rằng Mike và chính mình hãy rời khỏi đây mãi mãi, nhưng Mike nói rằng em gái đang mang thai. Vì vậy, Ava rất buồn và cô chạy ra ngoài để tìm bà chủ. Các thuộc hạ của bà chủ bị nhấc lên giết chết, đám người có gì vội vàng chạy lấy mạng. Cô ta nói với bà chủ rằng cô ta rất ích kỷ, bảo Mike bỏ trốn theo cô ta mà không quan tâm đến em gái cô ta. Còn nói cô ta là một sát thủ, đã giết 41 người, bà chủ đã ngơ người. Và Ava đã kẹp cổ của bà chủ, bảo cô ta không được đem thân phận của mình nói ra ngoài. Sau đó cô ta vứt tiền vào túi, đã thay Mike trả 8 tỷ. Sau khi về tới quán rượu, cô ta đã uống nhiều rượu, sau đó lấy súng ra và muốn tự sát. Cô ta cảm thấy cuộc sống này đã không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng đột nhiên cô ta nghe thấy tiếng ngoài cửa. Hóa ra là Simon tới giết cô ta, À, đây thực sự là một nhà lãnh đạo giỏi làm việc của riêng mình. Vì vậy, cả hai bắt đầu một cuộc đấu súng bằng một tiếng nổ và sau đó bắt đầu một cuộc chiến tay đôi. Vì A vào uống nhiều rượu nên cả hai ngang tài ngang sức, ném nhau xuống đất, vào tường, vào ly, xuống bàn, bị đánh chảy máu cả mặt nhưng cả hai đều không chết. Kết quả là tiếng súng đã thu hút sự chú ý của quán rượu và tiếng chuông báo động vang lên, Simon vội vã rời đi. Anh ta nói với A và rằng, "Tôi phải giết cô nếu gặp lại." Và Ava nhanh chóng lấy súng và tiền từ sau tủ lạnh rồi chạy ra khỏi quán rượu cô đi theo Simon suốt quãng đường, và Simon nhận thấy Ava đang đuổi theo mình nên vội vã đến một nơi yên tĩnh. Đại ca à, anh không nên đến chỗ đông người sao? Kết quả là Simon bị bắn vào chân, anh ta yêu cầu Ava đừng giết người nhà mình. Ava nói rằng cô không quan tâm và sau đó bắn chết anh ta. Sau đó, Ava chạy tới chỗ ở của em gái bảo em gái và Mike đưa mẹ ra nước ngoài trốn, còn cho cô ta một tài khoản nước ngoài, nói rằng bên trong có 50.000 đô. Cô em gái ngơ người ra, nhưng cô ta biết sự việc đang gấp gáp, vì vậy đã nghe lời của chị và Ava ra ngoài đang đi bộ trên đường. Cô gái đi xe mô tô con gái của Simon đang theo sau cô ta, không biết rằng liệu Ava có thể trở lại tất cả một lần nữa hay không. Kết thúc. Phía sau của tổ chức máu chó là lãnh đạo máu chó. Phía sau tình yêu máu chó là nhân vật thứ ba. Phía sau gia đình máu chó là cha mẹ máu chó. Phía sau của kịch tính máu chó là biên đạo máu chó. Được rồi, tôi phải đi ăn cơm rồi, hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé.